Top 10 những cú đánh gây sát thương cao nhất Top 1 đánh mất nhau Rồi chúng ta cũng sẽ khóc vì những dòng tin nhắn đã từng khiến cho chúng ta cười Cho nên ở trên đời này không có gì là miễn phí cả Yêu cũng là một loại phí Yêu không đúng người là phí cả một cuộc đời Các bạn ơi đừng có ôm nỗi đau nữa Về nhà ôm gói đi Người ta đã ôm người mới rồi Nên bạn nào á Dạo này mà thấy người yếu Trách do thiếu người ấy Với những người đã từng coi chúng ta là duyên số Khi hết duyên thì cũng nên xóa luôn cả số nha các bạn Cái người đàn ông mà thương các bạn thật sự á Sẽ thay đổi vì bạn Còn nếu không thay đổi Thì các bạn hãy đổi luôn anh ta tin cho từng người và xin họ cho em một cơ hội để có thể diễn một phân đoạn hai phân đoạn hoặc là diễn một cảnh hai cảnh thôi à, em sẽ chứng minh cho họ thấy ờ, kiểu vậy sẽ không làm họ thất vọng nhưng không ai đáp lại nó phát ổn mì rồi nó ba đứa ăn hai ổ có ngay lúc đó em rất là là là là xúc động lúc đó em em không biết phải đi làm một cái công một cái diễn một cái bài diễn nó nặng hơn nó có nhiều tiền hơn chứ ừ, em có học mà em không thể nào ra diễn những cái bài ừ, đứng rồi đứng rồi cầm kiếm như vậy thôi kiểu như vậy mà em có hối hận không khi mà ngày xưa thì quá ốm xinh đẹp bây giờ đã có chồng rồi đẻ đồ như là chăm sóc gia đình nhiều quá thì nó bị tan hơi không buồn không ừ con gái bớt hết đi con chứ bác <laughs> bổn phận và trách nhiệm của phụ nữ là phải như vậy rồi có hối hận gì đâu Nhìn là những đứa con thì gọi là rất là hạnh phúc đúng không giờ có ba cục vàng rồi thiên thần của em rồi cưng lắm được mình làm rất là bất ngờ luôn á không ngờ là mọi người lại quan tâm quỳnh nhiều đến như vậy á lâm á thì thường thường dù lâm nói à, lâm hay bị gọi là thị phi lắm lâm nói gì cũng dính hết trơn trọi nói chung là lâm à, là một người không phải là người tình cảm nhưng mà may mắn sau lấy được một người vợ gọi là rất là khéo trong tất cả mọi việc nhưng mà cảm ơn à, như là cuộc cuộc đời này đã cho quỳnh là vợ của anh cảm ơn chồng Em thật tình như ngày mai em vẫn đi làm vui vẻ đầy đủ mà rất vui vẻ nhá Vẫn trang điểm rồi là lên rồi dẫn chương trình rồi nói thuyết trình tất cả mọi thứ rất là dịu dàng nhẹ nhàng Dừng một cái bắt đầu đi về <laughs> Ví dụ như mình không biết rằng là tương lai sau này như thế nào ấy Mình cứ yêu xong mình cứ hay bị lo về tương lai Và tại sao mình lại không enjoy moment nhờ ừ. Tinh thần và cái tâm lý của mình trong tình yêu nó không được tích cực thành ra thì đôi khi nó sẽ được chuyển hóa với cái năng lượng không được tích cực thì đôi khi nó sẽ tạo ra nhiều hướng tiêu cực chẳng hạn à, đấy là cái mà em cũng đang học và phải sống trong thực tại hơn thay vì lo nghĩ trong tương lai em còn sống đó là em có hẳn một cái list <laughs> giống như là những việc phải làm cho ba mẹ luôn những cái dự án của mình luôn chẳng hạn như em muốn là đưa ba mẹ em đi du lịch khắp thế giới nè ừ. rồi ờ, muốn mua nhà cho ba mẹ mua xe cho ba mẹ rồi muốn uh, được uh, giống như là dẫn ba mẹ đi uh, đi ăn uống những cái chỗ mà nó, nó ngon ừ. hưởng thụ tất cả mọi thứ á khi mà mẹ mất một cái trời anh ơi mà chưa làm được anh ơi em giống như em mất nửa cuộc đời em bị chới với luôn á em cảm giác ủa bây giờ tôi sống để làm gì đó giống như em em tự hỏi bản thân bây giờ mình sống mục đích của mình làm gì em giống như bị bị mất nửa thế giới của em rồi giờ chỉ còn ba em thôi trên sóng truyền hình cũng chia sẻ luôn chị rất sợ mẹ bởi vì ừ, muốn yêu chị phải lấy lòng mẹ chị trước mẹ chị mà không ưng á mệt mỏi lắm <laughs> nên là bây giờ vẫn như vậy đó tức là mẹ hiện tại chưa ưng ai trời đất ơi mẹ khó lắm ôi mệt mỏi lắm mỏi tới giờ vẫn còn mệt <laughs> mệt lắm anh đi cảm động đất đó là tổn thương khóc phát rồi em ơi tao bảo cây này đây đây bảo tao bảo cây này cây mau mau lớn cho lòng tao vui đúng <laughs> cây ơi tao bảo cây này ừ vậy ừ. cây mau lớn cho lòng ta vui cây mau mau lớn cho lòng ta vui sau này trở lại thăm cây sau này trở lại thăm cây cây thì còn có mà ta đâu rồi Ủa, cái gì <laughs> nói nó, nó bị có nhan sắc như anh Vinh nói Em không có body sexy như chị Tiên nói Nhưng em vẫn có bồ Chứng tỏ những điều đó không quan trọng với một người đàn ông Xuất sắc Nhất dáng nè, nhì da nè, thứ ba là tóc nè, tóc em cũng ít luôn Là bởi vì em muốn chứng minh cho mọi người thấy Cái điều quan trọng về phụ nữ mấy cái chuyện đó nó không quan trọng Da dẻ, tóc tai Vậy dạ, em chứng minh cái gì quan trọng Cái nhất? gì quan trọng Cái gì hay hay nhất trong người Diệu Nhi coi nè <laughs> Tốt đẹp mà Hoặc là anh không nói cái chuyện là người ta có vật sắc Và anh thấy rằng là tất cả mọi thứ từ tầm nhìn, từ tư duy từ khả năng từ cái tài của họ họ đều rất tốt này họ đều rất họ đều rất là bao quát rất là xa rộng cao hơn người bình thường và khi mà ở cạnh những người đó thì mình thấy mình tiếp nhận được rất là nhiều quanh người bình thường ở ra ngoài thì nói rất nhiều nhưng mà khi ngồi cạnh họ chẳng biết nói gì mà chỉ biết nghe thôi thứ quý nhất anh muốn có trên cuộc đời không phải là 500 công cụ và xưởng gỗ hay công ty của cha mà đó chính là người phụ nữ anh thương bạn á lộc à, qua nhà bạn trai cái ba cái đóng nướng rồi lộc đâu có biết làm cái gì đâu lộc cảm thấy mình thật là vụng về sau đó lộc tự an ủi mình con bé này chỉ được con bé đẹp thôi à, không được sự vậy